là bây giờ mình sẽ gọi là đôn nhập ạc của Helen để review tất cả món đồ trong uh, chặt của hai lần nha mọi người ơi ok còn bây giờ thì chuyển ngạc ok mọi người mình đã chuyển ngạc thành công rồi và anh em thấy trên màn hình của chúng ta đó là nick của Harlan ba dấu hỏi anh em ơi ok và nói chung là ngày hôm nay mình sẽ review ạc của Harlan xem uh, tủ đồ của Harlan có giàu như lời đồ và vũ khí của Harlan có những loại súng nào hay không nha mọi người ơi ok và trước tiên uh, mình uh, sẽ vô cái phần hồ sơ của Harlan nha mọi người ơi Harlan thì uh, ID là 115149447 số lượt like là 11.000 like anh em à ok nói chung là level 73 thì cũng gần bằng mình rồi anh em tại vì cái nick này thì mình mua cho hai lần mà mình mua lại của ờ, h2k anh em à ok mùa mùa 16 ờ, ganh vàng nè tử chiến nè ok hai lần thì nói chung là không có chơi nhiều về mấy cái mảng tử chiến ờ,